à xin ờ, trước tiên em xin chào anh quyền linh chị hồng dạ. vân và quý vị khán giả em ờ, tên là nguyễn thế dũng bốn mốt tuổi là em sinh ra ở hà nội nhưng mà hiện tại thì nhà em đang ở sài gòn à, em đang làm uh, trưởng phòng ở một công ty vận tải ở quận nhất em ở thời sài gòn ở với ai dũng à, em có nhà riêng em em ở một mình em ở, một mình dạ, đôi khi thì ở dạ em làm ở thành phố hồ chí minh lâu chưa dũng Em ở Sài Gòn 20 năm rồi chị Dạ 41 tuổi rồi mà chưa có dạ. vợ à Cuộc sống cũng à, đôi khi là cái sức khỏe của em nó không được tốt lắm ạ Trước đây em cũng có một cái uh, uh, đi làm nó ta, tai nạn một tí Thế nên là em mất một thời gian để chữa trị ạ Sau khi mà chữa trị xong thì nó cũng hơi trễ tí Hơn nữa là em cũng mải học Tại vì em cũng học uh, hai trường Ngoài ra cũng đang tính học cao học nữa Đang đăng ký học cao học xong rồi thì uh, Cái sự kiện nó xảy ra như vậy thì em phải dừng Dạ ừ. Rồi mời nhà gái Dạ, em xin kính chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào bạn Đam phía bên kia và xin chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. À. Em tên là Đặng Thị Thu Vân, năm nay em 38 tuổi, hiện em đang làm quản lý tại ở một trường mầm non. Em quản lý có nghĩa là em làm uh, hiệu trưởng, hiệu phó hay là... Dạ, nó giống như là quyền hiệu trưởng vậy đó chị. Vân có mấy mối tình rồi Vân? Dạ, tính đến thời điểm hiện tại thì chính thức là ba mối tình ạ. À. Rồi cái mối tình của em sao? ba dạ mấy thì mối? mối tình đầu tiên của em là em quen thời em năm đó là em 22 tuổi Pam đã cái mối tình sau cùng là em chia tay được bao lâu rồi dạ em chia tay cách đây cũng cũng lâu rồi chị dạ cũng 7 tám năm rồi Rồi bên kia là có ba mối tình còn dũng dạ. mấy mối tình dạ em được ờ, hai uh, mối tình nhưng à. mà tại vì hồi đó thì em cũng uh, uh, xác định là phải là xong là dạ, em tại vì em muốn tính học cao học xong thì ừ. em mới uh, mới là lập gia đình ừ. không ngờ là nó bị uh, té nhưng mà thực ra té thì nó cũng nhẹ thôi nó vấn đề chẳng hạn nó liên quan cái đĩa đệm chút ừ. thì à, cũng tại mất thời gian à, điều trị nó ừ. và đồng thời nó cũng cái, cái sự cái à, công việc của mình nó cũng không được uh, như uh, ý muốn của mình ừ. nên chính vì vậy mà em cũng uh, uh, tạm thời dừng cái việc Còn đó hai mối dạ. tình tạm dừng luôn dạ dạ điểm mạnh điểm yếu thế nào em thì uh, chăm học chăm làm không hút thuốc không uống rượu không uh, không uống bia không uh, chơi game điểm yếu của em thì đôi khi hay mất ngủ tí ừ còn em thì sao ưu điểm của em chắc là hoạt bát vui vẻ dịu dàng uh, với lại nhạy bén ừ. dạ ừ. yeah. còn uh, khuyết điểm của em là uh, thỉnh thoảng em hơi hậu đậu tí xíu hay quên ừ. rồi em mong muốn cái người đàn ông của em là phải như thế nào dạ em mong muốn uh, mẫu người bạn nam của em là một người chững chạc cũng sống tình cảm và yêu thương gia đình chung thủy nói chung là phụ nữ đa phần thì ai cũng thích lãng mạn một tí xíu em ơi em nghĩ sao em bạn bạn nam dạ em nghĩ rằng chắc là không đến nỗi là khô khan quá đâu chị không. em em cũng là người sống khá tình cảm với chị tình cảm khác mà lãng mạn khác nha cưng à, cũng ờ, em nghĩ là cũng ờ, đến ở mức gọi là trên trung bình ấy chị ờ vậy dạ. hả dũng tì, ờ, muốn tìm một người yêu thương như thế nào em nghĩ là người đó thì nói chung là chăm làm và chăm học và đồng thời có tính trách nhiệm giàu tình cảm nhưng mà ba mươi mấy tuổi rồi học gì nữa em à không thì em nghĩ rằng mình cũng vẫn đôi khi mình vẫn phải à, nâng cao vẫn phải nâng cao lên một chút và đồng à. thời mình cũng phải biết à, thay vì mình cứ chẳng hạn lướt phay thì mình mình khi đó thì mình nên mình nên đọc một cái gì đó nó tốt hơn ừ. chứ đừng à, lãng phí thời gian như vậy nhiều khi lướt phay cũng là học làm sao dạ không có thường phay của mình thường là thông tin không ạ người ta gọi là thông tin chứ không phải là tri thức cái thông dạ. tin nó mới cập nhật được chứ em dạ thông tin thì thường nó rất là giờ xã hội rất là nhanh chị gõ một cái là ra hết ạ cũng không ừ. cần thiết phải lướt hàng ngày thì cái thông tin đó trên facebook là mỗi ngày mỗi dạ. cập nhật chứ bộ dạ không sao nói chung là cái vấn đề nó tranh luận hơi dài ạ ừ. em nghĩ là thôi được rồi có thể mình không cần xoay sâu vào vấn đề đó ví dụ như chị nói một cái câu ngôn tình nhất mà em có thể dành cho người yêu của em là một cái câu tương đối như thế nào em rất là thích một cái người gọi cái người mà sẽ sống với em gọi là người bạn đời tức là chẳng hạn như em nói chuyện em nói bạn đời ơi hả hay à, sao à, không ý em nói là em trong trong lòng của em tất nhiên em cũng khó khó ờ, nói ra lúc này tại vì thường là à, em cũng ít khi mà để ý cái chuyện ờ, thơ lắm nhưng mà thường em nghĩ rằng là cái cái cảm nhận con người đôi khi mình không nói ra được chị yeah. Dạ. nói ví dụ đi ô bà xã ơi hay là à, cục à, không ơi, cái đó thì dễ ạ à. Là... cái đó thì, thì đó rất... thì chị cái đó bình thường ạ ví dụ như người ta thường nói là Ờ, cơ thể chúng ta 70% là nước à. còn với anh 100% trong trái tim là hình bóng của em đó ví dụ gì đó đó, đó một cái ngôn tình như vậy đó thì chắc là hỏi câu hỏi hơi bất ngờ em cũng chưa chưa, nhưng mà em nghĩ rằng là chắc chắn ừ. là em không không thiếu cái chuyện đó đâu ừ. dạ chắc chào cô giáo dạ chào cô hiệu trưởng em không thích điều gì ở đàn ông em rất là dễ bị cuốn hút bởi một cái người đàn ông thông minh ừ. nhưng mà phải hài hước tí xíu ừ. và dạ, một cái người mà có cái hướng suy nghĩ tích cực lạc quan ừ. và dạ. có một cái mẫu hình lý tưởng nào không nó giống dạng như là ông cao thắng vậy được rồi em cười liền cho chị dạ rồi đó dạ xin chào bây giờ là chuyện của dũng đó dũng dạ. Ờ, đến với chương trình thì ờ, anh có một bó hoa dạ. à, tặng em dạ em cảm ơn anh ạ dạ có một uh, quyển sách cái quyển sách này của anh trong nhà anh có khoảng một nghìn cuốn xin lỗi là anh không có đi mua nhưng mà dạ. cái này anh mới đọc có một hai lần nhưng mà một nghìn cuốn thế nên là anh uh, cho em ba cái này uh, mong rằng em cũng thích tri thức là một và thứ hai nữa là tiêu đề của cuốn sách này á thì nó nói là à, à hôm nay chúng ta có thể thay đổi hay không thì dạ. chúng ta sẽ có một cái kết quả dạ em cũng rất là thích đọc sách ạ à. cảm dạ. em Dạ hôm nay đến với chương trình thì em có chuẩn bị một món quà Cái này là một bức tranh mà do em tự vẽ cái ý nghĩa bức tranh thế nào em dạ cái bức tranh này là hand in hand có nghĩa là tay trong tay một cái người mà phù hợp với mình thì sẽ nắm tay nhau về nhà à ok chắc cho anh hỏi trước ha dạ em à, cảm thấy anh sao qua những giờ gì anh chia sẻ nãy giờ thì em thấy anh là một cái người có tri thức và em cũng rất là thích một cái người mà thông minh ok dạ. cảm ơn em nhưng mà em là uh, con gái Sài Gòn thì uh, em rất là thích uh, kiểu như hồi nãy giờ em cũng chia sẻ là hơi lãng mạn một tí xíu đàn ông cũng dễ chịu tí xíu với em tại vì uh, tuy là em lớn tuổi nhưng mà đôi khi á, là em cũng hơi hậu đậu tí xíu và hơi vụng về tí xíu anh nghĩ rằng là chắc anh cũng ờ, không thiếu đâu có cái tạm thời tại vì anh cũng đang ờ, nói chung là đặt nhiều công việc nhiều hơn thôi dạ. nhưng mà khi mình có đối tượng thì chắc chắn là mà đồng thời đó là mục tiêu cuộc đời mình thì chắc chắn thì mình cũng phải đầu tư thôi và đồng thời dạ. mình cũng phải thay đổi nhất định thôi cái cái đó không khó đâu em không biết là anh cảm nhận như thế nào về về ờ, người đó à, anh cảm thấy là em hiền và đồng thời em chưa thể hiện được cái cái nét của em có anh nghĩ như vậy không, chứ em... em hiền em thì em không tại vì em là quản lý một cái trường mầm non và okay em hồi nãy giờ em chia sẻ những gì mà em nghĩ và em lắng nghe ừ. em lắng nghe nhiều để em em cảm nhận được cái bạn đang ờ, tương tác với mình như thế nào là em đã bộc lộ rồi đó ạ chứ không phải là không phải là em chưa em chưa bộc lộ rồi dạ anh thì lên đây cái đèn này nó hơi chói tí cảm giác nó hơi nóng nóng yeah. Dạ. sao nó cũng không đôi khi thể hiện nó chưa được tự nhiên nhưng mà yeah. Dạ. nó thể hiện một nếu để bình thường một cách tự nhiên thì anh cũng thể hiện là khá là tốt còn theo em thì à, cái mình hẹn hò thì theo em nghĩ là thời gian bao lâu thì sẽ là đủ cái tuổi của em với anh á là bây giờ cũng đã lớn rồi nếu mà mình cảm thấy phù hợp thì ờ, nó sẽ rất là nhanh cái tuổi nó không có đợi nó không có đợi chờ mình được với nữa. anh thì cần 3 dạ. đến 6 tháng là xong rồi đó dạ. là ờ, nhanh anh thì thích quyết định nhanh rồi ờ, nói chung là mình khi mình đã thấy cảm thấy thích mình tiến tới tiến đến phải hành động có vậy em thích một cái người đàn ông mà như hồi nãy em có chia sẻ là hiểu à. chuyện nhưng mà ví dụ như một cái người mà em cảm thấy như thế nào em em em không diễn tả được như nãy em nói là vui vẻ hài hước đúng đúng rồi đúng à. rồi đó vui vẻ hài hước mà dễ gần á mà em thì em cảm giác ở đây bây giờ là em có phần hơi bị khớp hơi bị sợ đúng sợ rồi, tại rồi. vì tại vì em thấy có, có vẻ là, là anh khó của, ờ, hai cái phong cách của anh, anh và em em chưa hiểu anh thôi nhưng mà nếu mà hai cái phong cách của của anh và em nó hơi khác nhau xíu nhưng mà yeah. Dạ. thực sự nếu mà mình khi mà bỏ đi những cái rào cản về uh, phim trường và bỏ đi những cái rào cản gì nó mang tính uh, uh, thuộc về chương trình hoặc là thì khi đó là mình anh nghĩ rằng anh hiểu em không khó đâu và đồng thời là em nghĩ rằng à khi đó em sẽ nhìn thấy anh ở khác một con người khác chứ mà dạ. cái kiểu như ông bắc này hoặc là nọ ờ. kia nó khác hoàn toàn con dạ người em khác. rất là Ờ. sợ một cái người mà khó Ờ. tính dạ anh hoàn anh hoàn toàn không khó tính dạ à, cái ngay cả cái vấn đề anh nói là facebook gọi là lướt thì thực ra thì anh thử đặt vấn đề tí thôi chứ còn thực ra thì đôi khi thì ai cũng có lướt tí nhưng mà quan trọng là mình đừng có dành quá nhiều thời thế này gian nè Dạ. à, anh hiểu câu chuyện nãy giờ cô dạ. giáo nói rồi tức là thế này đôi khi à, em học nhiều quá dạ. em Dạ. à, nó hơi cứng hờ, cô cũng muốn an tâm hơn là nhẹ nhàng hơn thực chất trong lòng của chàng trai này anh biết rằng cũng suy nghĩ như thế nhưng mà nó chưa có thể hiện ra ngoài ờ, một chút gì đó nhẹ nhàng lãng mạn ha dạ. để ờ, có thể lắng nghe nhiều hơn anh thấy rằng cô gái đang suy nghĩ anh nghĩ rằng là mình cứ uh, em anh nghĩ là cứ nên bấm đi em sẽ tìm hiểu em sẽ thấy rằng chắc là anh cũng không nên nói đâu <laughs> dạ. nên bấm em có thể hát tặng cô gái bài hát thoải mái lên nào dạ. quan trọng là em chứng minh cho cô gái biết mình rất là mình là một người đàn à, ông rất là lãng mạn à, lãng mạn dạ. em xin bắt đầu ạ bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơ mát nụ thanh xuân còn ấp en ơi nét xinh áo lụa thơ ngây xin trăm năm em về tinh khôi đôi tay ta giang rộng hân hoan xin cho ta một phút gieo ca vui cùng em lên đây thì cũng hơi run đấy cảm cảm ơn quý vị yeah. này chúng ta thật sự kiểm tra con tim của mình và khi bấm phải bấm bằng cả trái tim bấm phải có trách nhiệm với nút bấm đó không bấm vì điều gì nha các bạn nha yeah. Dạ. khi chúng ta bấm chúng ta phải quyết định có trách nhiệm với điều đó nha tất cả đều lớn hết rồi yeah. Dạ. đừng để uh, cái gì mà xung quanh nó gây áp lực chúng ta chuẩn bị yeah. Dạ ba hai một Hết thời gian Cô giáo không bấm dạ. Em có thể nói hết những suy nghĩ của mình đi Em là người rất là tâm lý Tại vì cô giáo mầm non thì em được học rất nhiều về tâm lý Khi mà em tiếp xúc và em nói chuyện với lại một người đối diện thì em có thể hiểu người đó và em có thể nhận xét người đó nếu như mà em cố gắng một chút dạ. anh nghĩ rằng em sẽ chiếm được cái nút bấm đó